trải qua mối tình nào cái gì cái gì không phải không phải là ế mà là đó là xu thế hiện nay á chị em dạ. <laughs> tiêu chí của em là phải trắng đẹp và thơm và thơm trắng đẹp và thơm dạ. <laughs> mời bạn nam ngồi đi bạn rồi xin chào mời bạn nữ Rồi mời em gái ngồi Mời bạn trai giới thiệu về mình Chào anh Linh, chào chị Cát Tường Chào tất cả các vị à, khán giả ở đây Và chào người đẹp bên kia Em tên là Ngô Văn Thiên Tên thường gọi là Hiếu Thiên Em năm nay là 35 tuổi Rồi. Quê của em là ở Quảng Nam, Đà Nẵng à. Nhưng bây giờ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở đây Thiên làm gì? À, em có công ty riêng tên là công ty em là Visa Hiếu Thiên chuyên về dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài vào Việt Nam à. và Việt Nam đi nước ngoài à. đi Mỹ úc Canada Thiên 35 tuổi quê Quảng Nam sống tại thành phố Hồ Chí Minh làm nghề visa du lịch rồi mời bạn gái giới thiệu Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh Chào tất cả mọi người và chào à, anh chàng bên ấy <laughs> à, Em tên là Trần Thị Thùy Trang Em năm nay 29 tuổi Hiện nay em làm trợ lý cho hậu Phan Thị Mơ à, quê mình ở đâu em dạ quê em là ở gia lai ạ gia lai trợ lý của hoa hậu chắc cũng cỡ hoa khôi à dạ chắc là mẫu hậu đó anh <laughs> em là trang đúng không dạ, mai mốt chị làm trợ lý cho em được đó được đó dạ. bên đây là thiên là thiên trang Vậy à, được. nghe nó hấp dẫn quá nha à. những cái ưu khuyết điểm của trang là gì ưu điểm của em thì hòa đồng vui vẻ và rất là hay cười em thì được mệnh danh là em có nụ cười tỏa nắng nhưng mà riết rồi cô em thêm một câu nữa là những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng <laughs> nhược điểm của em thì em mắc bệnh não cá vàng em hay quên lắm em làm gì đó xong lúc sau mà không có ai nhắc nhở em là em lại quên trời đất em làm trợ lý cho người ta để em nhắc nhở lịch người ta mà em còn hay quên nữa khi mà hồi hộp run hay gì đó là em hay bị quên những cái cái mình cần phải nói nhưng mà trong công việc thì cái gì em đã chuyên tâm thì em không bao giờ em quên nó à. thậm chí em là kỹ lưỡng lắm em rất là kỹ luôn ừ, chứ kỹ là tính trợ lý mà <laughs> dạ. sao mà không không kỹ được dạ. đúng không còn cái gì nữa không em không biết bơi vì không biết bơi nên là không bao giờ em đi biển tại vì em thấy người ta bơi mà em không bơi được em khó chịu lắm yên tâm bên đây có không biết là bên đó anh có thể em sẽ dạy bơi, bơi, bơi, bơi được không anh thiên sẽ tập bơi cho trang sẽ à... Ờ. mai mốt uh, thiên sẽ tập bơi cho đó tối thì sẽ xuống tập bơi chứ em cũng à. sợ chết đuôi <laughs> hồ bơi có một mét... sâu đâu có mét Rồi. hai à Cảm... không sao hết <laughs> là do em không có người đi cùng còn sau này em Chính có người đi cùng đây. là sẽ có người uh, dẫn em xuống Được bơi rồi. Dạ. thiên cũng đâu có biết bơi đâu <laughs> thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của thiên đi em thì ưu điểm cũng giống như ờ, bạn trang bên đó ừ. là vui vẻ hòa đồng ừ. hoạt bát và em cũng có được rất là nhiều tài lẻ ví em biết pha chế à, em biết nấu ăn em biết ca hát nhảy múa Nên như ai làm sao thì em bắt chước em có tài bắt chước cũng cũng hay ha cũng hay à, giống mình... như bạn trang hồi nãy nói thì bạn trang rất là kỹ tính sạch sẽ thì em thích cái điểm đó bởi vì em cũng rất là kỹ tính và sạch sẽ May mốt làm trợ lý cho em nhưng mà đừng có quên bởi vì công việc của em là về giấy tờ cho người nước ngoài và việt nam hôm nay mà quên trả hồ sơ tối nay người ta bay là coi như đền vé máy bay cho người ta <laughs> em có tật xấu gì không thiên tật xấu thì à, cũng có chứ à, ví dụ như là em mà nói gì ai không nghe á thì em cũng hay cầm ràm lại á ờ, đặc biệt là em gái em hai nữa là em ngủ cũng đôi khi cũng ngáy ngáy nhẹ ngáy như tiếng đàn thôi nhưng mà Trời ơi, ngáy mà đàn... như tiếng đàn đó giờ tôi mới nghe ngáy như tiếng đàn không biết đàn uh, gì đây <laughs> đàn tê rinh còn gì nữa không nè dạ Còn tật gì xấu nữa thì em nghĩ là người khác sẽ tìm hiểu mình và phát hiện tật xấu của mình nó sẽ hay hơn là mình tự nói Rồi. nếu mình nói Sao ra tự khai đâu là tốt hơn xấu. em ơi dạ. giờ khai tật xấu ra tốt hơn chứ để nữa tao phát hiện ra nguy hiểm lắm em Nà. muốn anh nói tật xấu của anh hay là em tự tìm hiểu dạ nếu như được thì anh cứ nói đi anh còn là giả sử như em biết đâu em em là người kỹ nên em sẽ soi ra nữa thì sao anh <laughs> nhưng mà anh nói thiệt em thiên nha thiên em cũng à, đẹp trai đấy sao mà giờ vẫn còn ế không tin điều đó tôi cũng định hỏi câu đó đó <laughs> thật ra là ế không phải không phải là ế chị mà là đó là xu thế hiện nay á chị <laughs> đúng rồi đây em em đồng dạ. quan điểm này nhưng mà trước đây mình đã trải qua mấy mối tình rồi em em trải qua được ừ, ba mối tình rồi chị ba mối tình mối tình mới nhất đây nè là bao lâu cách đây thì ba năm mối tình nó mấy năm cũng ba năm ồ trời dạ. vậy là em cũng yêu sâu đậm quá hả đó là nhược điểm của em đó em là người tiếp người sống tình cảm ừ. nhưng mà à. lý do gì quen 3 năm là cũng cũng lâu mà bạn tìm... em lấy chồng nước ngoài chị à, đang quen với em mà sang ngang luôn vậy đó hả bạn đó có quen trước rồi à. xong đó là quen với em bạn đó cũng muốn đi nước ngoài để định cư à rồi sang dạ. ngang luôn ấy lấy chồng trước em ha không người ta lập gia đình trước em chứ trước phải lấy chồng trước em nói chung là nhìn em <laughs> thấy hồng nhan bạc phận quá <laughs> bên này mình thì sao em mà bao nhiêu mối tình ờ, được? em chưa trải qua mối tình nào cái gì cái gì cái gì nỡ còn có chí phèo cho em không có ai hết á bản thân em có một cái nhược điểm rất là lớn đó là em sợ cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi ừ. cũng như anh đã nói tức là yêu ai đó thì dành hết tình cảm cho họ ví dụ như bản thân mình mình đang còn yêu say đắm quá mà tự nhiên anh đó bảo là ừ cô gái này không hợp với bản thân mình thì ừ thôi chúng ta không hợp ta chia tay thì cái cảm giác lúc đó em biết là cái là em sẽ rất đau nhưng mà toàn là em đang tưởng tượng chứ em <laughs> chưa bao giờ biết đúng, đúng cái sự em tưởng tượng sai của em đó sai rồi em bậy rồi Nên là em phải tại vì á cái cảm giác cô đơn á nó ghê gớm thiệt dạ, nhưng mà rồi. cái cảm giác khi yêu á nó sung sướng lắm <laughs> em là đã phí gần nửa đời người rồi dạ. hôm nay phải yêu cho lẹ tại dạ. vì mình có yêu rồi dù mình có chút đau khổ thì nó thêm cái hương vị của cuộc sống nó thêm dạ. kinh nghiệm trời ơi 28 tuổi mà chưa yêu một lần nào một cô gái dạ. xinh đẹp như vậy nó phí vô cùng luôn <laughs> em cũng rất là cảm ơn người bạn của em bạn là phóng viên bạn ngồi khai thác em hết em ngồi em khai hết em tính em thật thà lắm có sao em nói vậy về tự đi điền danh sách vô tự nộp cho chương trình đến một ngày đẹp trời gửi qua cho em một cái tin nhắn tao đã đăng ký xong rồi mày chỉ cần chuẩn bị đồ đẹp và lên trên chương trình thôi còn lại tao đã đăng ký cho mày rồi hy vọng là nếu như anh anh quen em lâu dài thì đừng để phải bỏ rơi em là được sao chờ anh anh nói em nghe 28 tuổi mà chưa có người yêu á là một cái dấu chấm hỏi nhiều người đặt ra dạ. coi là giới tính coi sao dễ thương á nhiều tính của em á cũng cá tính lắm á dạ đúng Nhìn rồi anh à, ra vẻ xinh lắm hả hơi ờ, một chút xíu đàn ông xinh lắm hả xinh dễ đẹp. thương tiêu chí của em là phải trắng đẹp và thơm và thơm trắng đẹp và thơm dạ. à, xinh thì có nhưng mà thơm thì chưa à. thấy à chứ em phải ngửi tới đúng không đúng anh rồi ơi dạ. em là có một cái điểm mê đó là đam mê nước hoa anh muốn em thơm thì anh phải mua nước hoa tặng em đó nha wow. Dạ, anh còn thích đó anh thích đó bây giờ anh hỏi em nè dạ. em muốn tìm một người đàn ông như thế nào trước tiên nó phải thương em không hói không hút thuốc <laughs> ủa đang nói anh hạnh anh anh, anh anh không em không nói anh đâu nói thật anh là mẫu người à, đàn ông mà em thích đấy anh ạ vậy hả dạ anh không có hói đối với em anh như vậy là không có hói đâu ạ <laughs> anh à. đẹp rất là đẹp trai luôn ồ dễ thương quá em không thấy một điểm mà mới nãy anh nói có dính đó nói là đi em anh ngủ ngay ạ <laughs> không ta ngáy như tiếng đàn ngáy như tiếng đàn <laughs> em không thích trai để tóc hai mái anh nói nó không có máy nào nói không, chịu mà hai máy cũng không chịu cô khó chịu quá tao mấy à. máy kệ người ta à. miễn ta đẹp ta thương cô được rồi còn hai máy ba máy chi nữa em sườn uh, ngã rẽ hai đôi đúng không ừ dạ đúng rồi đó yeah. Dạ. Dạ. <laughs> thôi được dạ. anh ở đây là đẹp trai nha dạ ờ, dễ thương nha cười tỏa nắng bên, trời kia bên đây cũng ta dễ cũng dễ thương, mà làm gì mà đẹp gái nha trời ơi khen nhà trai dữ vậy trời ừ. chị nè chị nhìn kỹ mà. trang, chị. trang nói sợ yêu hả người ta nói là yêu thì lỗ mà không yêu thì ừ, khổ đúng, khổ, không? đúng không bình thường là em Nhưng chịu khổ so 28 năm rồi giờ em lỗ hay thà chịu khổ lanh quá à hai người này thiệt lanh dễ sợ luôn nghĩ chắc mc đi xuống luôn chứ không cần ngồi đây quá à. dạ, lần được. đầu tiên thì phạm thì các đường đẹp quá đẹp trai ha đẹp gái ha bây giờ cô này cũng chưa có mối tình nào hết trơn á trời á dạ. nếu mà vô cái là coi như em là mối tình đầu đó em có muốn em làm mối tình cuối luôn không có chị bây giờ ừ. nếu mà được thì chừng nào là tiến tới luôn được được là em quất liền á chị liền là bao Chuẩn lâu bị... dạ. tôi hỏi đám cưới quất liền vậy tôi hợp hỏi nhau cưới à, hợp nhau là mừng tới à mần Bao cái gì được em chỉ cần yêu anh còn mọi thứ để anh lo à. Vậy anh <laughs> có cái điều gì mà em không thích ở người phụ nữ không bài hay Trời nghe từ bài hay thấy ghê quá <laughs> Thích người phụ nữ Người ta nói ở nhà là như con sen Phải gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nóc Ra đường thì như bà Hoàng Lên giường thì đi ngủ giùm em Gì? Lên, lên giường thì đi ngủ anh Chứ nhiều người lên giường càm ràm em em em, em sợ Gì có chuyện giường chiếu đây nữa <laughs> Cũng dí dỏm hài hước lắm Điều gì em ghét nhất ở đối phương Đừng nhiều chuyện à. Chuyện nhiều có thể kể em nghe Em có thể lắng nghe hết được ngồi lê đôi mắt dạ. bà tám ngồi là lê không được đúng không thì không được có làm dâu không dạ không à. lấy nhau gì thì sống với em mà yên tâm em có căn hộ riêng chúng ta tham khảo người thân coi sao nha tình hình là em em đi với lại à, bạn thân với lại em gái em ruột á hả dạ để Rồi. nghe ý kiến em ruột trước cái coi dạ em chào anh à, Quỳnh linh và chị cát tường ạ à. dạ em chào chị ạ à. chào em <laughs> dạ à, em thấy chị à, gái bên này rất là xinh ạ à em thấy cái cái ưu điểm nhất là gọn gàng này kia là anh em rất là thích gọn gàng và sạch sẽ nhưng mà em chịu không em chịu chị dâu tương lai không dạ em chịu ạ chịu <laughs> nhìn nhìn chắc chị rất là dễ thương à rồi vậy là tốt rồi đâu bạn thân nào đâu thân dạ, ai nấy lo hả <laughs> à, dạ xin chào anh quyền linh và chị cát tường à, em là em. tên nguyễn gia huệ em là bạn thân của thiên thiên á, thì là một người đàn ông hiện đại còn bạn gái kế bên á, thì cũng rất là xinh nhưng mà nói hơi nhiều <laughs> bạn thiên cũng nói rất là nhiều nên hai bạn này lấy nhau chắc là ha lúc nào cũng vui vẻ ha gia đình vui vẻ thì em thấy uh, hai bạn rất là hợp về khuôn mặt cũng hơi giống giống nhau người ta nói là có duyên phu thê đó chị các từ phu thê à. dạ. rồi cảm ơn ý kiến của bạn à, <laughs> hôm nay mình đi với ai cưng dạ em đi với ờ, những người bạn thân thiết nhất của em cũng là những dạ. người bạn thân thiết và trong đó có người mà đi đăng ký đó chị à đâu vậy là em gái anh cũng đăng ký cho anh đó thấy dạ, vậy lâu quá muốn tìm bạn cho nên là đăng ký chúng ta gặp nhau phải không anh đúng đó. rồi <laughs> em chào anh quyền linh em chào chị cát tường em chào quý vị khán giả trường quay và chào ờ, bạn nam bên đây thì em là bạn thân của trang cũng làm cùng một team với nhau trang theo em cảm nhận là một người là cực kỳ tốt thiên về gia đình bạn bên đây thì em thấy cũng sáng sủa đẹp trai công việc thì cũng ổn định đẹp trai quá nên cũng lo lo cho Trang <laughs> Tới bây giờ 35 tuổi mà vẫn ờ, còn độc thân thì đó là cái dấu cũng là cái dấu chấm hỏi Độc thân chứ không phải ế Mình đẹp trai cho nên ai cũng nghĩ mình có bồ đó anh Cứ như là ừ. thả thính ai thì người ta cũng không dám Sợ đúng không? Ta lo đúng không? Dạ Tóm lại là được đó Trang, Trang chọn đi Trang <laughs> Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt Kéo ra à, Kéo hàng rào Chào Trang Dạ chào anh Tặng cho Trang cái ờ, bó hoa Còn em tặng anh bốn bức tượng Anh có thể lấy ra xem về bốn bức tượng này nó có một ý nghĩa Cảm ơn em, nhà anh có ba <laughs> bức như vậy <laughs> dạ, dạ vô tình là đúng rồi anh Đúng rồi Làm như hai đứa nó quen từ lúc nào vậy ta? Thân dữ vậy không biết không nghe không thấy không nhìn với là chuyện ở người khác thôi còn anh luôn nghe thấy mà và nhìn em đúng sử dụng cái từ cuối cùng đó anh tức là dùng đầu óc và trái tim để cảm nhận cảm về nhận em, em đúng, đúng rồi <laughs> Rồi bây giờ em muốn chứng minh gì em hát hò gì em thể hiện tài lẻ của em cho bạn gái xem đi Thường là em thích nhạc ừ, của ai anh là hát bolero Anh có thể hát những gì anh thích ạ Biết nhớ em nhiều cũng thế thôi Nhớ em em có nhớ Hôm nay chúng mình không còn gặp nhau Trời ơi, cái gì vậy? <laughs> Bao đêm ngồi nhớ Nhung ơi là sao Tình buồn như lá vàng rơi Còn gì đâu nữa em ơi Duyên kiếp giờ mình chia hai lối Không cái bài này là do ngày xưa Trời bạn gái đi lấy chồng hát người ta chưa có một cái mối tình dạ. nào hết trơn á mới mở màn lên gặp người yêu lần đầu tiên rồi dạ, dạ. chia tay đốt phòng lòng nhảy rồi Tại em, thôi bỏ qua có cái gì nó vui hơn không gì đi lại câu này cho nó dễ không em em gửi điểm lại nè được không? Được Hòn lửa xa vào đôi mắt em Về đâu làm tóc xòa bên rèm thầm ước <laughs> đó được chưa anh quốc rồi Thôi giờ á Hai bạn làm một cái gì chung với nhau đi, nhảy không? dạ em có thể nhảy được một chút xíu Âm nhạc Đúng rồi bị sai bước rồi dừng lại nhảy như này cho tới sáng luôn á <laughs> rồi cảm ơn em nữa bắt tay nữa thôi bây giờ uh, em hồi hộp á nãy giờ mình uh, giao lưu về mặt văn hóa nghệ thuật rồi ha bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay dạ, trang hồi nãy nói là không biết bơi anh có thể tập em bơi dạ em cũng đang cần một người tập em bơi và tập em nhảy <laughs> em thích đi du lịch không dạ em rất là thích đi du lịch thì mai mốt anh có thể làm visa cho em đi du lịch À, đi các nước phát triển à. <laughs> à em ờ, đặt mục tiêu cho mình là 23 tuổi là tốt nghiệp xong thì đến năm 25 tuổi sẽ có một người bồ đi chơi đi du lịch đến năm 27 tuổi cưới thì cuối cùng là em bị <laughs> chạch đường ray quá nhiều nên hôm nay em phải đến đây và em rất là mong tìm được một người để đồng hành với em đi du lịch em có một người gì và muốn một người dượng dượng em nói với gì em một câu nói này nè dù bà già cỡ nào tôi cũng dẫn bà đi du lịch khắp nơi trên thế giới hồi trước anh cũng giống như em đó là cái đưa ra cái ờ, mục tiêu cho mình là 35 tuổi là mình sẽ cưới vợ nhưng bây giờ gần 36 rồi cho nên cũng lố một năm rồi đó <laughs> anh cần một người vợ để đồng hành cùng anh hay là anh cần một người vợ ở nhà phụ anh nếu như mà người vợ có thể giúp anh thì càng tốt bởi vì làm trợ lý cho mình thì nó dễ hơn yeah. Dạ. đúng không nhưng mà cuộc sống hiện đại mà thì tốt nhất là người vợ cũng phải đi làm với một với người chồng của mình để góp yeah. Dạ. công góp sức chứ không có thể mà người vợ ở nhà lo gia đình không bởi dạ. vì thứ nhất là vợ mình sẽ buồn đi ở nhà hoài thì vợ mình sẽ chán sẽ dễ bị stress em cũng có học thêm một ngành dược em tính là định hướng là em sẽ mở quầy thuốc và em có một công việc riêng người chồng tương lai của em sẽ có một công việc riêng và hai người hỗ trợ cho nhau có những người chồng là họ không muốn vợ đi làm tại vì cảm giác là ở ờ, đi làm rồi quen người này người kia hay ghen này nọ nọ kia thì nó không, không anh thì không có nghĩ lại như vậy nếu như những gì của mình là của mình không ai giành được anh ở ở ở chung cư thì anh ở khu nào vậy anh quận ở thảo điền thảo điền thảo điền quận 2 chắc qua xa nhà em hơi xa rồi em ở đâu dạ <laughs> em ở bên hóc môn nhưng mai xa. mốt nếu mai mốt em chuyển về thảo điền thì em có chuyển không sách <laughs> giá tòng phu anh mỗi <laughs> người nói một câu nữa thôi cảm nhận về đối phương chắc em thích màu trắng đúng không hôm nay tình cờ gặp hai đứa mình mặc màu trắng hết dáng của em đẹp anh thích nhìn em dễ thương ánh mắt của em sống nội tâm yeah. Dạ. tình cảm còn đối với anh em cảm nhận một sự chín chắn chững chạc của một người đàn ông hết thời gian, thời gian. rồi ta đặt tay vào nút bấm đã trò bạn. chuyện với nhau nãy giờ rồi chúng ta bắt đầu nhắm mắt lại lắng lòng mình lại các bạn kiểm tra xem tim mình có thổn thức hay không bấm nút là trao duyên với nhau hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian hết thời gian cảm ơn em cảm ơn họ gần yêu nhau từ bao giờ rồi quý vị tay nắm chặt ha à, nụ cười rất là tươi giống như bạn gái này nói đúng đó hình như có gương mặt phu thê thì phải yeah. Dạ. đây là những chiếc vé xem phim của cùng đạp cinebox 212 lấy chiến thắng đây gửi tặng các bạn cảm ơn anh một nụ hôn đi nào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 Quà tặng dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Chiếc TV này sẽ nằm trong căn nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Một chiếc máy lọc nước Yakio trị giá 8 triệu 690 ngàn đồng cũng sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Rồi, hy vọng rằng với cái thời khắc quan trọng này Đây, các bạn à. sẽ cố gắng phát triển nó để tạo thành một cái mối quan hệ tốt và ghép hai mảnh ghép ấy đi suốt một đời còn lại nhé. Dạ. Chúc dạ. nụ cười này, hạnh phúc này mãi mãi ở hai đứa nha. Cặp đôi dạ. này rất đẹp, cố gắng dạ. lên nha. Dạ. báo tin vui cho chị cảm nha. Ơn, ờ, rồi. Cảm ơn chị Cát Tường. Dạ. Rồi, cảm ơn hai bạn.